cứ nằm đậu với xe bự hơn đỡ xe bự hơn ví dụ như xe tải xe bớt hay là xe 45 chỗ hay là container cảm wow để cho em mình trở thành đại gia dạ. bà xã ơi chân đổ nha sẽ các bạn đã quay lại trở lại kênh của Huy Trần Official thì uh, trong số hôm nay thì uh, Huy mời đi sinh nhật của một người bạn của Huy đó là diễn viên Tiền Mập các bạn hãy theo chân Huy tham gia buổi tiệc sinh nhật của Tiền Mập tại Landmark 81 tầng yeah đây cameraman của Huy yeah. hai mọi người bà xã tôi đây giờ bé rồi Ôi. hơi lâu rồi đó hơi lâu mỏi tay quá chào mọi người um, thật sự là rất là xúc động bởi vì ngày hôm nay là ngày của mình à, tại vì không không đơn giản tự nhiên nói ngày của mình đâu đây là ngày mình được sinh ra cách đây ba mươi mấy năm về trước và cái buổi tiệc ngày hôm nay á, không có uh, sao ta tự nhiên giờ hồi họp không biết nói thì sao luôn á là chỉ có chỉ chỉ có nói là ngày hôm nay rất là sung sướng khi mà mọi người có mặt rất là đông đủ à, hầu hết là 70 80 phần trăm tất cả các người mà phải là những uh, anh chị em cũng như là những người thân thiết nhất của Tuyền những người ân người nghĩa đây, đây là một buổi tiệc thật là ấm cúng bởi vì à, số lượng khách mời à, sẽ được hạn chế bởi những à, cái um, tình cảm mà Tuyền à, trao đến mọi người nè trứng cá tầm là miếng vàng lá này nữa cũng là xuất sắc trong cục vừa rồi nó béo hơi tái nó còn hơi hòa tan bằng nhau ta vui ngoại có mặt ở đây để đến dự một cái buổi tiệc sinh nhật của bé Tuyền một bé Tuyền mà tao nói nhỏ nhắn dễ thương nặng mới có 200 kg thôi nè happy birthday cảm ơn ngoại rất là nhiều và rất rất là vinh dự khi là ngày hôm nay là có sự xuất hiện của ngoại và nó là thương lắm thương lắm yêu lắm và và cưng lắm thì mới có mặt ở đây đúng không nè đúng rồi dạ ngàn lần cảm ơn ngoại yêu ngoại rất là nhiều Mua làm sinh nhật cao quá à. mẹ đi lên chóng mặt ra trời lỗ tai bùng bùng bùng nó trời ơi hồi nãy là em phải trải chiếu em nằm em ngủ chờ lên tới tầng 80 tại mới tới lầu 2 là hết nửa tiếng hồ trời ơi 4 giờ chiều ở tầng 11 đó và bây giờ là 7 giờ nữa mới lên được tới tầng 80 luôn yeah. Dạ. xa quá xa quá ừ. kẹt xe không nói cái này kẹt, kẹt. cáp <laughs> đây là món mì biết mì có nấm rất là nhiều thứ đây nhìn là biết phê rồi Ăn sao em nhỉ? Tuyền thứ nhất là thật là nhiều sức khỏe dạ. à, em làm bất kỳ một điều gì cũng thành công hết và những may mắn và những tốt đẹp nhất trên đời, cuộc đời này sẽ tới với em dạ. à, những cái sản phẩm những cái uh, uh, món ngon của em sẽ một ngày phát triển lớn hơn anh hy vọng là nó sẽ làm cái cú uh, vượt ra khỏi Việt Nam để cho em mình trở thành đại gia yeah. Dạ. anh em cảm anh hà với cái câu chúc này thì tôi nghĩ là không xa đâu một tương lai rất là gần <laughs> tuyền sẽ là một nữ đại gia à, như vậy anh hơn mong muốn dạ đúng rồi về uh, số tài sản cũng như là của cải chứ không phải là số ký số mở <laughs> à, với sức khỏe này thì tuyền nghĩ là tuyền sẽ còn uh, sẽ được anh hưng mời xô gì dài dài anh hưng ha em mà <laughs> người ơi đây là một một ờ, đôi vợ chồng rất là đáng yêu và cũng là bạn từ rất là lâu với tuyền rồi mình biết nhau từ thời à, ờ, ờ, chọn đời bên em chọn đời bên em của anh lý hải đây cũng là hai người bạn rất là thân với tuyền là cũng là là cái người chụp ảnh cưới cho tuyền và trang điểm cho tuyền trong ngày trọng đại nhất của tuyền cách đây 5 năm về trước à, à. đây là bạn vi và bạn huy à đây là một trong những cô bạn thân nhất đúng không là chúc cho bạn tiền là ngày càng thành công trên mọi trên cái lĩnh vực làm nghệ à, thuật của mình ừ. rồi à, ngày càng à, phát triển có nhiều tiền tài sắc đẹp lúc nào luôn luôn cũng vậy và lúc nào phải có sức khỏe thì mới có thể được thăng mọi thứ cảm ơn bạn Vy rất là nhiều và làm việc bạn Vy còn nhiều nhiều đúng không đúng rồi làm việc còn dài dài bởi vì sao muốn đẹp là phải qua tới bạn Vy muốn có gương mặt xinh đẹp đáng yêu khả ái nhiều khi còn có phải ác ngầm á thì cứ qua đây, Vy sẽ tóc đây chồng của nhỏ bạn à bây giờ đơn giản nhất tôi phải bạn nhất dạ. đúng không tôi chỉ múc chúc bạn là giờ cuối năm nổi tôi chỉ múc tôi chỉ múc chúc bạn thấy chưa mọi người ơi tôi dặn mặt luôn tôi qua nhạy cảm nhạy cảm mép biết nói chung bây giờ tôi biết bạn rất nhiều phải không hiểu bạn bây giờ chúc bạn giờ cuối năm đổi với xe bự hơn đổi xe bự hơn ví dụ như xe tải xe bus hay là xe 45 chỗ hay là container không, có cái thùng lạnh luôn hả bảy chỗ cho gia đình ví dụ có quay phim chở người ké được ok nếu mà nếu mà được nữa thì mình sắm cái xe của giá tập trung thôi Range Rover à rồi chúc sức khỏe nha các bạn chơi nhiều cảm ơn cảm ơn trời ơi cưng quá mọi người ơi không có người khác cơ là và bây giờ sẽ là lời chúc của nhỏ em thân thiệt là thương từ rất là thương thân thiệt là thương có có tình cảm với nhau từ rất là lâu rồi lúc mà tuyền còn gái nheo nhẽo luôn á chưa có biết tình yêu là gì chưa có chồng chưa có con luôn mọi người và bây giờ con mình cũng được bốn năm tuổi là tình cảm nó cũng đầy rồi em ơi chúc chị như đi nè ủa vậy là chị ham vui sau em luôn hả con chị 4 tuổi mẹ con em 8 tuổi rồi không có chị ham vui trước em nhưng mà vấn đề là không ai vui chung với chị hết <laughs> thực sự là anh với là chị Tuyền là biết nhau rất là lâu rồi mà rất là có duyên đóng vai bạn bè cùng với nhau nhìn hai cái mặt vậy thôi nhưng mà mỗi lần mà sát lại á là toàn là đóng vai học sinh xong rồi là sinh viên sinh viên toàn là mặc áo dài không à thì phải nói là trên cuộc đời này nếu như mà một người mà mình cứ gặp đi gặp lại và đóng chung một phim như vậy thì thật sự là rất là có duyên mà khi hai chị em mình mà làm, chung. Làm, chung với nhau và tâm sự với nhau rất là nhiều và cảm thấy rất là hợp và anh cũng thật sự là ít bạn cho nên là khi mà uh, làm bạn với chị Việt thì mình cảm thấy là mình rất là may mắn bởi vì đây là một cô gái rất là ấm áp khi mà mình có chuyện gì đó mình sẽ chia sẻ hết với chị Tiền đặc biệt là rất tính miệng không có dạ, chọn chàng trai đô bởi vì sao nó trường mập ấm áp là bởi vì ngồi trời mà nóng nực không có gió là rất là nóng và đổ mồ hôi bởi vì mập quá mọi người mỗi lần mà thèm có một vòng tay là sẽ đi kiếm Tuyền để dạ. ôm liền chị cho em mượn một bờ vai. <laughs> ngày hôm nay là ngày uh, sinh nhật vui của chị Tuyền dạ cũng may mắn là hôm nay em có thể tham dự được bởi vì cũng cũng đang tham gia phim tưởng đâu là không tới được rồi ừ. hôm nay tới được là vui lắm đó thì tôi chúc cho chị Tuyền sẽ ngày càng xinh đẹp hơn nữa nè lên sân khấu thì lúc nào cũng tỏa sáng nè đóng phim nào là hot phim đó và khán giả nhớ tên phim đó nè rồi là gia đình lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc nè rồi bé Kitty thì nó ngoan ngoãn nè dễ thương là càng lớn càng ờ, thương yêu ba mẹ và gia đình luôn luôn lúc nào cũng là một nơi ấm áp cho trẻ con khi mà đi làm về mệt mỏi thì sẽ ờ, chăm sóc cho chị Tuyền của em cảm ơn rất là nhiều nhỏ em á nó chút dài dòng nó đủ ý cho mọi người ờ, công lắm. việc đời gia đình rồi đúng rồi sắc đẹp là đủ hết luôn rồi đúng đó rồi, sức khỏe nữa chứ sức khỏe chung là chúc tất tật rồi rồi chị cảm ơn em và cũng chúc là em luôn luôn gặp được nhiều sự may mắn và hạnh phúc yeah dạ. món tiếp theo là con tôm mày thấy con tôm bằng trang trí nè ơi nở luôn nha à cái này là bông lúa là nướng nha nướng xong nó bung ra nở nha à, cái này là đồ giả nha nhưng mà cái này là hạt gạo mà nó nở ra luôn nè bạn bình thường không có gì hết ừ, tôm này chấm gì ta ủa nó chấm không ta là tơ mình cắm này dạ đúng rồi đây là muối tiêu là muối tiêu muối rong biển và muối yucari nó đều có vị mặn hết ở mình chấm ok rồi à bí có bạn biết lá là gì không lá phong của người nhật đấy các bạn lá phong nha rêu luôn nha chứ không phải đồ giả nha à. lần đầu tiên thấy cái lá này luôn nha đẹp sao mà có lá ở đây hay quá ta à, bây giờ mình à, uh, chơi con tôm trước đi à, mình thử uh, muối à, muối rồng biển ừ. ngon lắm phơi uhm trong đây nãy giờ mình thấy có tưởng tôm không đúng không có cái này là như cái này là bắp nha các bạn còn cái này là đậu bắp đậu bắp này khoai lang yeah thôi mình ăn bắp trước đi nhìn bắp phơi ra trời tái như cái này là nói là nghe nói là cô bê không biết có phải không tiếp theo là nó hơi nhiều nha nhưng mà này nó biết nguyên tắc ăn rồi trước khi ăn mình ra hỏi ăn gì rồi ok bây giờ mình sẽ lấy một đây đây bò mà thấy ông xé được luôn là biết là biết bò gì rồi đúng không hôm nay bạn này kể nhật ác quá các bạn nhật mà mình, mình rất, rất ăn thức ăn tái nha chắc là mình ăn à, hơi tái tái là mình chơi luôn yeah cỡ này là chơi là tới rồi à. đây đây là cái chén trứng à, ờ, trứng gà đó mình trụng đây quậy nó quậy nó cái thứ gì mà chịu nổi cái thứ này? nữa phơi quá các bạn tiền lại cho anh thứ này nó chết 7 năm 2020 oh. Ờ. à, Em cảm ơn anh Dung Anh Dung ảnh là người Việt nhưng mà gốc người nước ngoài Nên anh Dung 200kg cũng chết cha rồi Cái bưởi của em nó đập vô cái bánh rồi mọi người Không, cái này để liếm chứ sao mà chui À mà liếm mày Đừng liếm đi Mọi người ơi 200 kg ở đây ý anh nói là 200 bao á 200 bao thì chưa tới 100 kg là lời chúc của anh là tiền mặt sẽ được giảm đi 20 kg so với hiện tại em cảm ơn Dương rất nhiều và cảm ơn tất cả các anh cảm ơn mọi người cảm ơn mọi người bây giờ mình cắt bánh kem nha mọi người nha mỗi người ăn một ít với em lấy à, lấy thảo lấy lọc nói chung là chia sẻ cái bánh này với em đi để em à, còn được 100 pound thôi ớ à, 200 pound chứ cảm ơn con để tương lai con gửi tương lai mình cắt mà mình phải đều mình đều nè mình sắn ở giữa cái bánh nè ừ, cái mình làm cái ẹn nè cái này còn bánh kem đặc biệt là nhà hàng tặng cho chị Thuyền mà dạ cảm ơn Miwaku rất là nhiều đây là lần đầu tiên Tuyền Tuyền được đến Miwaku mà được tiếp đón rất ân cần thật sự là dạt dào tình thương Miwaku wow bánh kem đẹp quá à cái bánh kem này bánh đâu anh bánh này à Dạ bánh đó và kem đây. Vật đặc biệt nhà hàng tụi em làm kem dạ. đây những loại trái cây đặc biệt mình những bánh đặc biệt. Dạ. dạ. À. Mình có sông Sona đây này không? Vàng ra mi hồng. Vàng này ra mi hồng cái, nha. Cái vàng lá mình ăn được luôn nha chị à. Tiền. chị dạ, cảm ơn bạn. Hạnh phúc quá mọi người quay qua năm... bà quay lại ờ, vậy hả trời ơi giống vàng quá nó khó thiên ngút sắp xuống trời ơi để trước mặt kỳ lắm cái này mình nắng xong mình ra sông tinh dầu ừ ờ, để cao quá giống giang đó cái này giống cặp đèn cày quá cặp đèn cày nhưng mà đây là món quà sinh nhật mà mi qua cư tặng cho tuyền à, bạn ờ, à, đã tặng cho hết bạn đã không hết cái miếng vàng đó em quá không được cái này bỏ miệng nhai nuốt nè em ăn dạ, nha mọi, dạ người thấy là mình ăn dạ, được chứ đừng để nó là dạ. ăn đồ vàng cái này là vàng nha mọi người hôm nay em được ăn vàng Nút em mặn kim em mặn kim em ăn vàng rất là hợp ai có vàng thì đưa đưa cho em ăn đi nuốt nuốt biểu diễn luôn sao bạn nó dám lượn bạn nói nghe nè chồng ngày mai mà có đau bụng nói tôi ra tôi qua nhà bạn trước không nuốt được vô chổng chạy bao tử quá nuốt được